đưa cái con ốc của con gâu rồ nằm phía bên này đó đó là một cái ờ, tinh tế nha mọi người Hello, xin chào các bạn lại đến với ờ, video tiếp theo của TBL thì ờ, trong cái chuỗi series đập hộp những cái mặt hàng ở trên mạng và ờ, cái chuỗi series mình làm ờ, về cái ờ, những cái phụ kiện liên quan tới GoPro thì cũng kéo rất là dài luôn thời gian rất là dài luôn thì mọi người theo dõi từ đầu tới cuối thì mọi người sẽ hiểu rõ những cái món phụ kiện nào cần thiết và mình sẽ review chi tiết từng cái món nhỏ nhất cho tới những món lớn nhất thì hôm nay mình sẽ đặt một cái món hàng và mình bây giờ mình sẽ à, review cho các bạn à, thấy nha đây đây là một cái mao một cái mao à, để một cái mao để mình gắn vô cái gâu rồ á thì cái mao này nó như thế nào ra làm sao thì một lát nữa mình sẽ đập hộp ra mọi người sẽ biết nha số tiền của nó là à, 70 71 900 đó nha mọi người ok mao kim loại gắn tripod camera hành trình đây đó mọi người thấy rõ không rồi ok bây giờ mình sẽ khui hộp ra cho mọi người xem nha ok đặt xuống đây mình sẽ ờ, khui hộp cho mọi người xem rồi ờ, tuy cái món này nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha mọi người mình ờ, cố tình mình đặt bằng nhôm để cho nó sang trọng và nó chắc chắn á mọi người thì mình thấy ở trên mạng nó như thế nhưng mà không biết là mình đặt về thì nó sẽ như thế nào nha thì hôm bữa mình có đặt một cái mao bằng kim loại á mọi người thì cái mao đó nó dùng không có xét nha mọi người tỷ lệ hoàn thiện thì rất là cao nhưng mà dùng với thực tế thì nó không có xét với cái, cái con gâu rồ nó không có kích thì hôm nay mình sẽ à, đặt một cái à, tiếp tục một cái khác cũng là phụ kiện cho gâu rồ rất là nhỏ luôn nhưng mà bằng kim loại có cái bằng mũ nữa thì không biết cái này có à, như thế nào thì mình sẽ demo cho mọi người xem luôn nha đó một lát nữa mình sẽ demo những cái cái chi tiết cho mọi người xem luôn đây nó ờ, đơn giản mọi người nó chỉ có một cái này thôi nó sẽ ờ, không có bất cứ một thứ gì hết ngồi một cái này đây mọi người xem này đó rồi ok bây giờ mình sẽ ờ, demo trực tiếp lên cái bộ gâu rồ và phụ kiện để mình cho các bạn xem một cái vlogger như thế nào nha đó cần những cái thiết bị gì đó bây giờ mình sẽ demo lên trên đây cho mọi người xem nha rồi cái ốc này mình sẽ gắn vào đây hôm bữa mình có ờ, demo một cái ờ, bằng nhôm nhưng mà nó hoàn thiện thì cao hoàn thiện chi tiết rất là cao rất là chắc chắn nhưng mà nó lại ờ, dùng nó không xét thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái này thử xem nó như thế nào nha cái này thì độ hoàn thiện chi tiết cũng cao đó gắn vô rất là vừa con ốc luôn mọi người chắc chắn đó bây giờ mình sẽ set up một cái ờ, gần như là hoàn thiện thôi nha mình sẽ ờ, đặt ờ, một cái cái cây này nè mình sẽ đặt một cái bằng cái cục pin dự phòng luôn mọi người sẽ không lo hết pin luôn cục pin dự phòng đó chắc sáu 6.800 6 chín gì đó mình sẽ đặt trực tiếp và review trực tiếp ở những clip tiếp theo nha bây giờ mình sẽ tiếp tục gắn cái con râu rồ lên mình demo cho mọi người xem nha đó demo mình sẽ demo và mình sẽ à, cho mọi người xem nó như thế nào nha ok bây giờ con ốc à, này mình sẽ demo thử mình sẽ gắn vào đây con gâu đồ đây gâu đồ mình à, không sử dụng thì mình đã tháo pin ra nha mọi người để cho nó không có bị hư bảo quản được lâu hơn mình sẽ tháo pin ra đó thì đây mình sẽ set up cái bộ làm vlog đó thì à, mình sẽ à, gắn thêm một cái à, đây là một cái à, cơ bản nha mọi người mình sẽ gắn thêm mic thêm đồ mình sẽ gắn à, media mod và mic vô luôn cho mọi người xem luôn nha đó media mod và mình sẽ gắn vô luôn chắc mọi người cái này à, mình bắt bằng cái con à, quýt goro á nó chắc mọi người cảm giác rất là chắc chắn luôn ừ. giờ mình sẽ à, demo cho mọi người xem nha cần những gì và những cái à, dụng cụ cần thiết thì bây giờ mình à, sẽ cần một cái media mod gắn vào đây mình sẽ demo rất là chi tiết luôn đây mình sẽ gắn à, con à, GoPro vào cái media mod có media mod mình mới à, sử dụng được cái à, mic nha mọi người còn nếu mà không có à, media mod thì mình sẽ không sử dụng được mic nha mọi người đây mình sẽ cố gắng đẩy nó vào trong đây để nó sẽ khớp vào cái media mod ok mình đã à, gắn cái con media mod này vào trong cái à, gâu rồi để mình sử dụng cho cái à, mic nha mọi người đó bây giờ mình sẽ lấy ra và mình sử dụng mình cũng có đặt thêm một cái phụ kiện là cái kính cường lực cho cái con gâu của mọi người thì mọi người hãy theo dõi video để xem thử cái kính đó có đáng mua hay không nha mình ờ, đã đặt ờ, hàng rồi mọi người thì nay mai gì mình sẽ ờ, ra clip liên quan tới cái kính cái kính cho con kính cường lực cho con GoPro ôi cái này nó thiết kế rất là hợp lý luôn nha mọi người đây mình mới phát hiện ra nè tức là nó sẽ khớp vô cái phía bên này luôn đó thì cái bên này nó là một cái con ốc để mình gắn nè thì nó sẽ đưa cái con ốc của con gâu rồ nằm phía bên này đó đó là một cái ờ, tinh tế nha mọi người nếu mà nếu mà làm ngược lại là sẽ không có gắn được cái ờ, cái con ốc này vô đâu nha đó đó là một cái tinh tế của nó nha thì ờ, cái này mình sẽ dặn chặt lại một xíu thì nó sẽ rất là chắc luôn đó bây giờ mình sẽ tiếp tục set up cho nó một cái bộ mít hoàn thiện luôn cho mọi người xem luôn nha đó bây giờ mình sẽ set up cái bộ mít rất là đẹp luôn cho mọi người xem đây mít thì mình có thể mình để ngang qua đây đó đó rồi mình gắn thêm một cái ờ, cọng dây của ờ, mít vào đây các bạn hãy xem cái này nó ờ, có một cái đồ để mình cậy ra nè nè mình cậy ra nè đây đó thấy không rồi bây giờ mình sẽ gắn vào cái à, cái cọng à, rắc à, của cái gâu rồ nha nó đều có hai chân hết mình sẽ cắm vào đây mình sẽ cắm vào đây đó rồi mình sẽ cắm vào cái con bit rock đó rồi thế là mình đã có một cái bộ quê lóc đó đẹp đẹp xinh xinh rồi đúng không mọi người rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục thêm một cái đèn nữa nha mọi người thêm một cái đèn nữa để đây mình sẽ tiếp tục thêm một cái đèn nữa để cho nó ờ, có ánh sáng nha mọi người nếu mà đi vào chỗ nào tối á thì nó sẽ có ánh sáng nha mọi người đó ok bây giờ mình sẽ ờ, tăng cái độ ờ, cho nó hoàn thiện thêm nha mình sẽ dùng một chiếc đèn đây một chiếc đèn vào ban đêm ví dụ như thiếu, ánh sáng hay gì đó và nó sẽ có cái màu dưới đây nè đó mình sẽ dặn xuống và tăng đó đây mình sẽ mở điện lên cho mọi người xem đó mình sẽ mở điện lên đó thì bây giờ mình cái mic mình sẽ cắm vào đây cắm vào đây đó còn là mình đeo ờ, vô ngực thì mình đeo đây rồi đây là một cái bộ làm vlog gần như là hết 99,9 ờ, phần trăm rồi nha mọi người đây đó thì mình ờ, sẽ ờ, đặt một cái tripod có sử dụng pin luôn nha để làm cái tuyên tắm luôn đó mình chỉ đặt một cái tripod có sử dụng pin luôn rồi mình sẽ set up và review demo cho mọi người xem luôn nha cái uh, combo đó nha đó đây là một cái combo mình đi quay vlog rất là hoàn thiện rồi nha mọi người 99,9 phần trăm rồi nha đó thì à, nay mai mình sẽ review cái à, kính cường lực dán kính cường lực cho cái à, gâu rồ này nữa nha mọi người đó rất là y bài luôn rồi à, video cũng dài rồi TBL à, xin à, chào à, mọi người nha Cảm ơn mọi người đã dành những ờ, giây phút ờ, quý báu của mình để ờ, theo dõi TBL nha. Nhớ đăng ký, chia sẻ và theo dõi TBL thường xuyên để ủng hộ TBL có nhiều động lực để ra nhiều clip hay hơn nha. Rồi, bye bye mọi người. Chào mọi người nha. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Bye bye.